to dàng vâng. vậy giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm đi bên em anh thật khó 有。 ai là người cho em